tí cái chân kia ấy, chắc phải cho sát vào cái chân tường đấy luôn chân chân của cái cái, cái thừa đấy phía sau đấy để tạm một thôi trong ngày à. xe rồi từ quê luôn thì cái cái chân cái bản cái gì ừ. cái bàn mặt trên bọn bên trên con bên kia nó làm cũng rất là một ít không tôi biết là như thế này nó bóng nhiều đinh quá đưa bên trong bên trong không phải gì cho vào dạ. Dạ, dạ, này từ từ đây nó vào thôi uống miếng miếng cái lại nó bằng cái để mình bán cái dễ Đấy, muốn đẹp thì lúc nào mua đấy loại sơn 30 nghìn đấy Sơn xịt đấy Đấy bán sơn rồi hỏi Đấy <laughs> để chuyên sơn này <laughs> đấy thì này cái đấy sẵn quá luôn à sẵn quá mình phải ghét cái là nhiều khi phòng khí rồi là đông mùi mùi không làm tệ ăn cái này này bọn nó làm mùi kinh khủng luôn cái ờ, cái búa này đâu không nhở xem cái tủ này mà cố định thì là lấy cái đinh nhá đóng lại lại lấy vít này không đinh nhá đinh ăn đóng lại nhá thì mới ghim được đây là đinh này theo thì mua được này